Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn Chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng bàn về chiếc Toyota Innova E Toyota Innova E 2019 là chiếc MPV khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam Đây là chiếc xe đa dụng có thể tích hợp được với nhiều mục đích sử dụng của khách hàng Innova có thể đóng vai trò là một chiếc xe chạy dịch vụ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu nhưng nó cũng có thể là chiếc gia đình sang trọng, hiện đại, đầy tiện nghi. Bên cạnh đó, Innova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 và tiền đối ứng 20% tương đương với là 155 triệu đồng. Và số tiền khách hàng cần trả trước là 20% cộng với chi phí lăn bánh xe, bao gồm chi phí trước bạ là 77 triệu 100 ngàn đồng. Phí đăng ký xe 11 triệu đồng khách thành phố và 1 triệu đồng đối với khách hàng tỉnh. Chi phí đăng kiểm 340 ngàn Lệ phí sửa chữa cầu đường là 1 triệu 560 ngàn đối với cá nhân và 2 triệu 160 ngàn đối với doanh nghiệp. Bảo hiểm bắt buộc 947.000 đồng Bảo hiểm vật chất thân xe 10 triệu 817 ngàn đồng Vậy số tiền khách hàng cần trả trước là 256 triệu 764 ngàn đồng Đây là chi phí tạm tính Giá này sẽ được giảm xuống rất nhiều khi được trừ khuyến mãi Quý vị hãy liên hệ trực tiếp Thế Sơn 0911 554455 để được báo giá khuyến mãi trực tiếp Và bây giờ Thế Sơn cùng quý vị tham khảo bảng lãi suất hàng tháng tạm tính các năm của chiếc xe Toyota Innova này